Tuấn Tú TTF xin kính chào quý anh chị, quý nhà đầu tư đã trở lại với kênh chứng khoán của Tuấn Tú. À, như các anh chị đã biết thì hôm nay thị trường à, nó gần như nó gần như cái dự được cái dự đoán của mình đó dự thị trường hôm nay có tăng gấp down nó hôm qua thì mình nhận định thị trường nó sẽ tăng đâu đó khoảng 10 điểm tuy nhiên thì thị trường hôm nay á, nó có tăng gấp down nhưng mà uh, nó tăng gấp down tăng 5 điểm nhưng mà về cuối phiên nó lại quay lại lập gap tức là thời ra nó có tăng gấp down đó chỉ nó nó đúng không? có tăng gấp down và cuối phiên quay lại quay lại lập gap đó là cái về cái view thị trường ngày hôm qua của mình à, về hôm nay thì các bạn các anh chị đều thấy là hôm nay thanh khoản thị trường đã rất là thấp thấp thấp thuộc top những cái phiên mà nó thấp nhất ở, ở thị trường giai đoạn hiện nay tức là thanh khoản thị trường nó đạt chỉ khoảng 10,7 tỷ phiên 10,7 tỷ toàn phiên và khối lượng giao dịch ờ, loanh quanh khoảng 410 triệu cổ phiếu đã được giao dịch và hầu như hết như phiên hôm nay thì uh, lúc mở phiên thì gặp đao và về càng về cuối phiên thị trường uh, lại đi theo một cái biên gọi là đi giảm dần có có lúc trồi có lúc sụt nhưng là trung quy lại để cũng cắm mặt xuống quay lại lập cáp về vn 30 hay là vn index nó đều đi chung một cái kiểu một cái kiểu như vậy rồi thì cái điểm đáng chú ý trong phiên hôm nay là gì điểm đáng chú ý trong phiên hôm nay á, là nhóm nhà đầu tư tiếp ờ, nhóm nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng và nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng mua cũng mua ròng đó là điểm ờ, đáng chú ý rồi cái trong phiên hôm nay có gì đó chú ý nữa tức là trong ờ, dòng tiền giai đoạn hôm nay hiện nay các chị đều thấy là nó tập trung vào ba dòng mà mình đã mình đã khuyến nghị ở video ngày hôm qua đầu tiên là nhóm ngành à, thứ hai á, là nhóm à, nhóm các cái cổ phiếu về dòng bán lẻ đây nhóm à, thép này nhóm nhầm đạn này nhóm bán lẻ này ngoài ra ngoài hai nhóm này ra thì có thêm Đức Giang và GVR đó là một vài cổ phiếu mà đáng nó đáng chú ý ở trong phiên hôm nay đúng không ạ à, thì thực ra thì đối với nhóm thép ấy, mình à, mình uh, trong uh, trong livestream hôm qua mình có ở ờ, uh, trong ờ, kể cả trong video và trong kể cả livestream hôm qua mình có nói rồi thì nhóm thép hiện tại nó đang ở vùng đỉnh của nó và uh, hôm nay thì hầu như nó tăng không quá nhiều nhưng mà cái mình có mình sau quan sát dòng tiền mình thấy là dòng tiền nó vẫn đang vẫn đang càng hướng vào đối với nhóm ngành thép này nhóm đạm thì mình thấy khả năng hồi phục của nó rất là tốt đó đặc biệt hôm nay các chị đều thấy nhóm bán lẻ nhóm bán lẻ nó tăng nó tăng khá là mạnh uh, sau khi cái thông tin uh, mà iPhone 14 nó được bùng ra thì uh, hiện tại thì iPhone 14 đó, mới được đưa ra ở Mỹ thôi còn thị trường Việt Nam mình thì nó đang kỳ vọng vào thời gian sắp tới tầm khoảng tuần sau hoặc là trong đến 10 ngày đâu lại đây thì uh, nhóm nhóm ngành uh, bán lẻ nó sẽ quay uh, tức là cái các cái iPhone 14 đó, nó sẽ đưa về thị trường Việt Nam và kỳ vọng rằng là doanh thu từ các hoạt động bán lẻ của uh, các cái thương hiệu bán lẻ như là MWG này DigiWon hay là FRT đó, thì doanh thu sẽ tăng đặc biệt là MWG có cái chuỗi bán lẻ của Top Zone đó. mình kỳ vọng là vậy hôm nay thì mình có vào một ít cổ phiếu của MWG và FRT FRT đó đó là một vài cái sự đáng chú ý trong phiên hôm nay tuy nhiên thì nhìn về tự chung về tự chung của VN Index hôm nay các anh chị đều thấy là thanh khoản nó khá là thấp đúng không ạ thanh khoản nó khá là thấp tức là cái dòng tiền hầu như dòng tiền nó đứng ngoài thị trường dòng tiền đứng ngoài thị trường và các hoạt động mua bán nó không có diễn ra sôi nổi đúng không ạ thì à, nhìn nhìn toàn cục hôm phim này các anh chị thấy là à, có một cái lực một cầu mạnh về cuối phiên à, ở đầu phiên tuy nhiên về cuối cảng cuối phiên thì cái lực bán nó xảy ra áp tạo hay nói khác thì thì cái lực bán ờ, cái lực mà lực đẩy lên á thì nó đang mình thấy nó, nó cái lực đẩy lên lực mà lực cái nhóm cổ phiếu đẩy lên thì nó hiện tại nó đang khá là yếu mình đánh giá nó khá là yếu lực đẩy lên khá là yếu và cái lực đẩy xuống thì nó vẫn đang mạnh dần lên à, vậy thì phiên ngày mai nó sẽ có những view gì phiên ngày mai thị trường nó sẽ có hai xảy ra hai trường hợp đối với cái lực mà lực bán ngày hôm qua ở ờ, hôm nay cái lực mà thị trường như ngày hôm nay thì mình sẽ thị trường ngày mai nó sẽ ra hai trường hợp một là nó sẽ tiếp tục đi ngang hoặc nó biến động ở trong biên biên ngang này nó sẽ biến động đồng biên ngang tiếp tục biến động đồng biên ngang thứ hai ấy, là bắt đầu nó điều chỉnh uh, giảm trở lại giảm xuống chạm khúc mốc MA 50 nó sẽ biến động trong khung à, trong loanh quanh trong vùng này đó thì đó là một à, trong những cái mà hai kịch bản đấy là một hai trong hai cái hai kịch bản nó xảy ra ở thị trường ngày mai vậy thì nhưng mà tại sao kịch bản thị trường ngày mai tăng nó lại không xảy ra mình lại cho không nó không xảy ra bởi vì các bạn thấy là à, thường thường ấy, các ờ, thị trường giai đoạn hiện nay á cái phiên đầu tuần á, thường thường là một cái phiên mà nó tăng tốt à, hoặc là những phiên mà cuối tuần thường thường nó lại là những phiên mà nó bị bán tháo bán tháo đặc biệt trong tuần này lại là một cái phiên đáo hạn phái sinh thì à, mình cho rằng là sẽ ờ, nhà đầu tâm lý nhà đầu tư á, người ta thường dè dặt khi mà mua bán ở những giai đoạn mà thị trường nó có những phiên đáo hạn phái sinh như giai đoạn hiện tại à, về đánh giá thị trường chung á mình thấy giai đoạn hiện, thị trường hiện tại nó thực sự nó không phải là thì giai đoạn thị trường nó mạnh nó mạnh đúng không à, nếu mà giai đoạn thị trường nó uptrend thì cái chị nhắm mắt cái gì mua thì nó cũng trúng rồi kể cả các chị mua sai thì cái cái thị trường chung nó tăng á, nó tăng thì nó sẽ bù lại cái lỗ sai của anh chị nhưng mà ở sau một giai đoạn mà thị trường nó yếu thì cái chị mua cái xác suất các, các chị sai là kể cả các chị mua cổ phiếu đúng nha nhưng mà thị trường chung nó bám thì cổ phiếu ờ, các chị kể cái cả đó là cổ phiếu mạnh thì nó cũng có tác động nó nó có tác động là thị trường tác động theo thị trường đúng không thì uh, khả năng rất là cao rằng của dòng các cái cổ phiếu đó khả năng nó sẽ có sự điều chỉnh nó có sự điều chỉnh đối với các cổ phiếu đó thì uh, đối với giai đoạn uh, sắp tới đây á, mình cho rằng là khả năng cũng có khả năng thị trường nó sẽ tiếp tục điều chỉnh trở xuống nó khả năng thì được vẫn tiếp tục điều chỉnh trở xuống ở những cái phiên sắp tới đây cho nên là giai đoạn hiện nay ấy, hành động của chúng ta là tốt nhất là nên hạn chế giao dịch mua mua với biên độ lớn à, đối với một số nhóm ngành mà mình khuyến nghị ấy, các anh chị à, một số nhóm cổ phiếu mà mình khuyến nghị ấy, các anh chị có thể mua ở với tỷ trọng tầm 30 phần trăm tiền mặt cái dự dự mua dự định mua cổ phiếu đó thôi tức là mua ở một mức rất là ít hoặc một mức rất là ít hoặc là có thể các anh chị có thể nói là mua mức theo dõi cũng được cũng không vấn đề gì cả đúng không ạ chứ các anh chị không nên à, không nên mua mà mua ở biên lớn này giai đoạn này thì nhìn chung sau bao nhiêu năm mà đầu tư trên thị chứng khoán mình nhận ra một mình các bạn mình nhận ra là gì khi mà viên khi từ khi được thì được chung nó đi lên á thì kiểu gì cổ phiếu nó cũng tăng à đúng không ạ nhưng mà khi thị trường chung nó giảm thì thường thường cổ phiếu nó sẽ có xu thế vì nó bị bắn ròng chính vì vậy mà cái xác suất đi lên cái xác suất mà cổ phiếu nó đi lên nó cũng rất là thấp đó. Sức mạnh giai đoạn thị trường hiện nay ấy, mình đánh giá là nó nó cũng tương đối rất là thấp luôn cái thanh khoản nó rất là người ta gọi mình gọi là thanh khoản nó lom dom á nó lom dom cho nên giai đoạn này là các anh chị hạn chế nha tất, tất nhiên là hạn chế mua với biên lớn chị chị mua bán ở cái biên nhỏ nhỏ thôi tầm 30 năm tiền mặt là được rồi 30 năm tiền mặt không mua hơn chúng ta đợi đợi vào những phiên mà thị trường nó có những cái thanh phiên mà thanh khoản nó lớn nó break out lên thì chúng ta tham gia cũng không có muộn đúng không thì nó giống như cái việc mà chúng ta thuận theo tự nhiên thôi đó chúng ta thuận theo tự nhiên đúng không ạ trời yên biển lặng thì chúng ta đi ờ, nó giống như cái việc mà trời ờ, chúng ta đi đánh cá đúng không bạn nào nghe cái câu chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng chưa đúng không ạ lúc mà thì ờ, trời biển nó động biển nó động đúng không ạ tức là thị trường nó biến động thì chúng ta hạn chế đi đi ra khơi đánh đánh bắt thì cái việc mà chúng ta đi ra khơi đánh bắt trong lúc mà trời ờ, mây to do lớn hoặc là bão bùng hoặc là biến động thì sao thì khả năng chúng ta bị lật thuyền nó rất là cao đấy còn lúc mà thời thời tiết nó êm ạ à, đấy và nó không phải là tăng sáng tăng to đúng không ạ thì chúng ta có thể là uh, ra khơi đánh bắt giai đoạn đó còn giai đoạn mà thì tăng nó to thì đường mà tăng nó to thì thường đánh cá giai đoạn đó rất là khó nếu bạn nào làm ngư dân thì các bạn sẽ hiểu đúng không ạ đầu tư thì nó cũng giống như vậy thôi đúng không ạ thì khi mà chúng ta thì à, bơi à, bơi thuận dòng nước chứ đừng có bơi ngược, ngược dòng nước bơi ngược dòng nước một là tốn sức hai là dễ chết đấy và cái xác suất chúng ta đến đích là nó khó tất nhiên thì trong mỗi giai đoạn của thị trường thì nó vẫn có những cổ phiếu mà nó đi ngược xu thế thị trường Đấy, nó, nó đi ngược xu thế thì uh, nhưng mà thật ra để tìm được những cổ phiếu mà đó mà mà các anh các chị mua từ đầu thực sự thực sự là rất rất rất là khó kiểu như C, uh, ờ, TDC chẳng hạn TDC chẳng hạn kiểu như vậy nhưng bằng các anh chị mà tìm được những cổ phiếu này mà một anh mua từ đáy này bây giờ nó x2 rồi các chị mua từ vùng đáy này mà đi lên là thực sự là mình thấy là rất khó rất khó để kiếm được những cổ phiếu như vậy hay là CKG cũng vậy CKG đoạn này mình thấy nó đang điều chỉnh khá là mạnh anh chị nên cân đối lăn chốt để bảo vệ cái phần lợi nhuận khó khăn mới kiếm được giai đoạn hiện nay nha thì CKG đợt trước mình có à, mình có phím à, mình có đẩy đến rung đồng ở nhịp này ngay cây này luôn này thì à, sáng anh chị mua vẫn còn kịp và hiện tại thì nó đang điều chỉnh trở lại rồi ở phiên đoạn này mình đã khuyến nghị cái gì nên hạ thì trọng rồi đó. thực ra thì thị trường hiện nay thì có tầm hai cổ phiếu này là nó nó tăng mạnh thôi ngoài ra thì có một vài cổ phiếu khác như là Nova đấy Nova thì còn được đúng không ạ còn vẫn còn à, đầu tư được hay là SAB kiểu vậy đối với đối với SAB này đúng không ạ nó siết nền nó siết tạo hình một mô hình cái nêm sau đó nó bật lên này và biến động vẫn tiếp tục đi lên đấy tuy nhiên về cuối phiên chiều nó vẫn bị vẫn bị bán uh, bán ròng khá là mạnh ở phiên chiều đó thì uh, một số cổ phiếu chúng ta sẽ đi tìm ờ, chắc chắc một số cổ phiếu mà mình những cái điều hôm nay như cái NKG này các chị thấy là NKG đúng không ạ nó có hôm qua trong video và trong livestream mình có khuyến nghị các anh chị rồi đúng không ạ nó đang ở vùng nền đó khi thị trường gãy thì nó không có gãy nhiều và thị trường hồi thì đó lại là những cổ phiếu hồi mạnh nhất thì à, trong nhóm ngành thép thì hai cổ phiếu này mình cho rằng nó hai cổ phiếu mạnh nhất ở trong nhóm thép thời điểm hiện tại đúng không? thì sao hôm nay các chị thấy là NKG vẫn tăng nhẹ khoảng 1,3 phần trăm thì nó vẫn tiếp tục là một trong nhóm cổ phiếu mạnh thôi hay là CKG cũng vậy CKG hôm nay nó hồi rất là tốt đúng không anh chị nó sẽ hồi rất là à đâu HSG chứ mình mình nhầm HSG nó vẫn đang ở vùng nền bảo hồi nó hôm nay thì nó sáng thì nó có bật một chiều thì nó có quay về tham chiếu thì nó vẫn ở vùng nền và rất là khá là vững chắc ở giai đoạn hiện tại à, và một cái thông tin mình thấy là khá là hữu ích giai đoạn này là à, chính phủ Trung Quốc à, đang kích cầu đối với nhóm bất động sản bên cạnh là nhóm ngành à, phát triển hạ tầng thì cái việc mà kích cầu kích cầu bất động sản và hạ tầng á, nó sẽ tăng cái lượng tiêu thụ thép ở thị trường Trung Quốc thì dần dần nó sẽ kéo các cổ phiếu ngành nhóm ngành thép đi lên thôi đó thì đó là cái thông tin tích cực của nhóm ngành thép thứ hai là nhóm bán lẻ như FPT à, FRT chứ đây FRT nhóm hôm nay các anh chị thấy nhóm bán lẻ bắt đầu từ khung 10 giờ đã đi bắt đầu nó không được kéo lên rất là vượt bậc này đúng không ạ các anh chị thấy không nó kéo kéo rất là mạnh mẽ và dứt khoát thì dòng tiền nó vào khá là lớn thì mình rất là kỳ vọng vào nhóm này khi mà iPhone 14 được đưa ra và mình thấy sau mình khi mình quan sát đến uh, uh, thời điểm hiện tại mình thấy có rất rất là nhiều các anh chị uh, đang ngong mong ngóng uh, các cái sản phẩm của Apple về Việt Nam để các anh chị có thể được sở hữu thì giá của Apple hiện nay thì nó đâu đó tầm khoảng à, 40 triệu đổ lại đến một cái điện thoại hay là MWG đấy MWG thì các chị à, nhớ là MWG có một cái chuỗi sở hữu một cái chuỗi à, sản phẩm à, về top zone chuyên về các cái mạng sản phẩm à, về điện thoại à, của Apple giống như là các sản phẩm của Apple như là tai nghe của Apple này iPhone rồi là điện tai nghe Bluetooth rồi máy tính bảng rồi macbook rồi cả máy tính bàn đấy rồi nó rất rất là nhiều thứ phụ kiện đi kèm như chuột rồi là à, bàn phím lót các kiệu đàn điệu nhiều nhiều lắm đấy gọi là à, cái các cái sản phẩm của Apple hay là đi như luôn DigiWon luôn các chị thấy là nó bật lên khá là ổn đúng không ạ DigiWon mình thấy bật nó bật lên khá là ổn đối với đi luôn thì mình mình kỳ vọng là đi luôn nó sẽ tiếp tiếp tục tăng và các anh chị thấy là Digigold hiện tại là nó thuộc top những cổ phiếu là nó ở vùng đỉnh mọi thời đại của nó và một hôm nay các anh chị thấy là một cái phiên là cái von nó tăng tăng nhiều nhất ờ, thuộc top những cổ phiên tăng mạnh nhất ở thời điểm hiện tại rồi à, tiếp theo là một vài cổ phiếu khác như là đức Giang này Đức Giang này. Đức Giang này anh chị thấy là sức mạnh tốt đúng không tốt mình thì mình đã khuyên nghĩ Đức Giang từ đoạn này rồi thì sau phiên điều chỉnh theo thì được chung thì hiện tại nó vẫn đang xu thế đi lên và mình nghĩ mình vẫn đánh giá cao Đức Giang ở giai đoạn hiện tại khi mà các cái ờ, giá ví dụ như giá apatit thì có thể dấu hiệu chứng nhưng mà cái giá phốt nó vẫn đang có dấu hiệu tăng trở lại khi mà các cái nhu cầu ờ, về chế tạo pin trái điện nó vẫn tiếp tục tăng thì đấy là một trong những kỳ vọng của ờ, Đức Giang rồi à, kiểu như là GVR đấy GVR thì hiện tại nó chưa có tăng nhưng mình đánh giá thì GVR vẫn thuộc top những cổ phiếu mà các chị đáng để các chị quan tâm giai đoạn sắp tới thì các chị có thể follow đối với cổ phiếu này ngoài ra còn có thể là đạm phú mỹ này đấy đạm phú mỹ thì à, hôm nay nó có chỉnh nhẹ 2,23 phần trăm tuy nhiên thì các chị thấy là nó vẫn đang khá là ổn và xu thế của nó vẫn đang đi lên đấy hay là đạm cà mau chẳng hạn đạm Cà Mau nó vẫn ổn đúng không ạ ổn đúng không ạ mình cho rằng đồ, đạm Cà Mau nó thuộc top của phiếu ổn thời điểm hiện tại thì các anh chị có thể cân nhắc đối với nhóm của nhóm à, nhóm ngành này đó và <clears throat> anh chị nào à, muốn à, cùng với TTF tuân thủ TTF đầu tư trong giai đoạn thị trường sắp tới khi mà à, nhận được những mã cổ phiếu mà nó mạnh nhất thị trường ở giai đoạn sắp tới đây thì nhanh chóng liên hệ với mình hoặc là à, nếu như anh chị nào chưa muốn à, vào room khách hàng của mình có thể vào room cộng đồng uh, theo số điện thoại hoặc là inbox cho mình theo số điện thoại đang chạy trên màn hình hoặc là um, quét cái mạng Zalo à, đúng không? nhóm TTO của mình đây thì các chị có thể vào tham khảo các mã cổ phiếu của mình à, mình up lên lên rung cộng đồng á, và các cái nhận định về thị trường uh, hàng ngày của mình vâng xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe video ờ, ngày hôm nay của mình xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở video ngày mai ạ